thằng tuyên giáo thịt vợ thằng nhân dân. Ở Việt Nam, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở nên thực chất. Câu chuyện tiến sĩ Bùi Trường Giang, bí thư đảng bộ, phó ban tuyên giáo Trung ương, bị loại ra khỏi danh sách bầu ủy viên Trung ương đảng khóa 13 tại đại hội và mới đây nhận mức án kỷ luật khiển trách, đang gây ồn ào trong dư luận. Chuyện vợ bé, bồ nhí, phòng nhì lẫn phòng the của các đại quan dưới chế độ cộng sản đã và đang trở thành chuyện bình thường, chỉ khổ cho các quan bé, bị quan lớn cướp mất vợ giữa thanh thiên bạch nhật. Ngày 21 tháng 7 năm 2020, tại Đại hội đại biểu lần thứ 4 của Đảng bộ Cơ quan Ban tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2020 đến 2025, Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy đã có bài phát biểu hùng hồn kêu gọi nâng cao bản lĩnh và nhận thức chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không để xảy ra tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng. Ngày 17 tháng 11 năm 2020, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả nhiệm kỳ Đại hội 12 và định hướng các nội dung triển khai trong nhiệm kỳ 2021-2027 Đại hội 13 của Đảng. Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội thảo. Hai ngày sau, ngày 19 tháng 11 năm 2020, tại Hà Nội, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang tiếp tục chủ trì hội thảo với cùng chủ đề trên. Giao giảng đạo đức cách mạng, đạo đức cộng sản sáng ngời như thế, nhưng Bùi Trường Giang có thực hiện đâu, ngược lại ông ta lại ngồi xổm lên những thứ mà ông ta giao giảng, như ngoại tình, quan hệ bất chính với phụ nữ đã có chồng, đang công tác tại cơ quan ông ta phụ trách. Nguyễn Thị Hà An là một cán bộ công tác tại một vụ của Ban tuyên giáo Trung ương Đảng. Chồng Hà An là Ngô Việt Anh, từng là tổng biên tập báo Dinh, hiện đang giữ chức phó Ban điện tử báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngô Việt Anh lấy vợ muộn, một thời hạnh phúc bên tổ ấm của mình, cùng cô vợ trẻ và hai con nhỏ, một gái, một trai. Cả hai vợ chồng Việt Anh, Hà An đều là đảng viên, cao cấp chính trị. Nếu như tháng 9 năm 2020, máy ấm gia đình họ vẫn ngập tràn hạnh phúc, chỉ 3 tháng sau mọi thứ đã sụp đổ. Bùi Trường Giang là phó ban tuyên giáo Trung ương, là sếp trực tiếp của Nguyễn Thị Hà An và là bề trên của Ngô Việt Anh. Vậy mà Trường Giang bất chấp tình đồng chí, đồng liêu, đồng nghiệp tuyên truyền, quên câu kỵ húy con thầy, vợ bạn, gái cơ quan để tầm tem quan hệ bất chính với Hà An, người phụ nữ một nách hai con, vợ của Ngô Việt Anh. Thiên hạ đùa rằng thằng tuyên giáo thịt vợ thằng nhân dân. Khi Bùi Trường Giang và Nguyễn Thị Hà An quấn quýt với nhau, họ đã bất chấp những hệ lụy có thể xảy ra. Họ ngụp lặng trong bản năng tình dục và quên mất gia đình nhỏ của họ, cùng với vị hôn phối và những đứa trẻ hình như trốn quan trường vội vã, tiền bạc kiếm được giao vơ vét hoặc cướp của dân quá dễ, nó cơm dẫn mở, nên các đảng viên Cộng sản muốn tăng nhiệt độ hối hả, sống gấp. Vì vậy, các mối liên hệ gắn kết gia đình ngày càng trở nên yếu ớt, họ sống buông thả, dẫn đến ngoại tình, đang trở thành chuyện thường ngày. Nếu như Hà An không phải là người phụ nữ lăng loàn, số tội đức hạnh thì chính Bùi Trường Giang là kẻ dùng tiền bạc, chức quyền, bả lợi danh để dụ dỗ, lôi kéo Hà An Sa vào bẫy tình, phản bội chồng con và không thể rút chân ra được. Nào cầm ấm cực lại thèm nọ kia là thói quen của các đại quan xã hội chủ nghĩa đã gây ra bao nhiêu sóng gió, làm tan nát bao nhiêu gia đình của người khác. Một nguồn tin giấu tên cho biết, vợ chồng Ngô Việt Anh hiện đang sống ly thân, chờ ngày ra tòa Bùi Trường Giang, kẻ chuyên tuyên truyền giáo dục về đạo đức và lối sống nhân sống suy đồi, chỉ vì dục vọng tâm thường đã phá nát hạnh phúc của một gia đình trẻ. Theo các văn bản của đảng, án kỷ luật khiển trách hay thậm chí cảnh cáo chỉ có giá trị một năm, sau đó xem như xóa án. Rồi đây Bùi Trường Giang sẽ vào ủy viên trung ương, sẽ lên giảng đường giảng dạy sinh viên, cũng như giáo huấn đạo đức cách mạng với dân chúng. Tổ chức đảng đã dung túng và khi quyền lực trao cho những người không đủ nhân cách, nó trở thành công cụ phục vụ cho lợi ích cá nhân, lợi ích phe nhóm, thậm chí là công cụ để làm việc ác. Luật pháp nêu rõ, người có hành vi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh được quy định tại Điều 182 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với tên gọi tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có hàng loạt quy định về tội danh này, như quy định 47 QDTW năm 2011 về những điều đảng viên không được làm, quyết định số 102 QDTW ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên vi phạm quy định chế độ hôn nhân một vợ, một chồng sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ. Kỳ họp thứ ba của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 đã gãi ngứa Bùi Trường Giang. Nếu câu chuyện hữu hóa, vùng trộm vợ người không bị phát hiện, thì giờ này Bùi Trường Giang đã trở thành ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 và có thể trở thành ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 15. Trẻ tuổi, có học hàm, học vị, Giang có thể vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trở thành một trong những ông vua quyền lực cưỡi lên đầu thiên hạ, hưởng đặc quyền, đặc lợi ngút ngàn. Việc không khai trừ khỏi đảng, không cắt tất cả các chức vụ của Bùi Trường Giang, xem như các cơ quan chức năng đã bị vô hiệu hóa. Ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, người bị nhiễm cúm Vũ Hán mà lộ ra chuyện vợ bé, còn riêng ở khu A4 Royal City, mặc dù vợ con đều huề, rồi đây sẽ còn nhiều phụ nữ công chức, đảng viên khác sẽ phải lên giường với Bùi Trường Giang, nhiều tổ ấm gia đình sẽ tan nát, và những đứa trẻ vô tội sẽ phải chịu cảnh bố mẹ chia tay. Còn nhớ, hồi tháng 3 năm 2020, mạng xã hội xôn xao bàn tán về Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Tổ tư vấn Thủ tướng, cựu Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, vì nhiễm COVID-19 mà lộ ra chuyện vợ bé, con Duyên ở khu A Tokyo City, mặc dù vợ con đều huề. Sự việc này sau đó cũng chìm xuồng xem ra các nhà lý luận Mark Lê khi hư hỏng rất giỏi định hướng dư luận xã hội. Làm tuyên giáo tại Việt Nam dễ lắm, xem ông Trọng thì rõ, đó là nhận định của tác giả Shekhama Nguyễn trên báo Tiếng Dân. Trong lúc quốc gia đang khốn đốn vì chống dịch COVID-19 bùng phát, với cả ngàn người nhiễm mới trong hai tuần qua, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cầm cuội viết bài ca ngợi chủ nghĩa xã hội. Bài viết rất dài hơn 8.000 từ, và mọi người đều đoán trước được là không có gì mới. Nội dung bài gói gọn trong một câu công thức thế này. Chúng ta đi đúng đường. Địch đi sai đường, chúng ta có rất nhiều ưu điểm, mặc dù còn có vài khuyết điểm. Công thức này có thể gặp trong tất cả các bài viết của cơ quan tuyên giáo đảng. Dù sao thì tôi cũng dành ít phút đọc bài báo của con người quyền lực nhất Việt Nam này. Thiết nghĩ trong bài viết Ông Trọng cố chứng minh hai điều sau đây. Thứ nhất, ông Trọng định vị nước Việt Nam hiện nay nằm ở một bên tốt đẹp, còn bên kia là bọn tư bản xấu xa. Thứ hai, sự tốt đẹp đó là mong muốn, tôi nhấn mạnh, là mong muốn của ông Trọng và các đồng đảng rằng Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một nước có xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ, kinh tế phát triển cao. Chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, cách mạng, đấu tranh, thực tiễn, lý luận, nghiêm túc, sâu sắc, khoa học, công cuộc đổi mới, trình độ phát triển, giai đoạn lịch sử, Mark Lenin, hoàn cảnh cụ thể, thoái trào, cơ hội, chống phá, xuyên tạc, bi quan, dao động, tiến bộ, nhân văn, kiên định, kiên trì, đức thực, giai cấp, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa, xu thế phát triển của lịch sử, chăn trở, công nghiệp hóa, kinh tế tri thức, thế lực thù địch. Vững mạnh, toàn diện, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, các bạn cứ ghép lại các từ đó với nhau thì sẽ ra một bài chính luận chất công phu, mang màu sắc tuyên giáo. Với cách thức như thế thì người Việt Nam nào cũng có thể thành tuyên giáo được từ những người hay bị mỉa mai là dư luận viên trên mạng xã hội, các cây bút chống diễn biến hòa bình trên báo công an, cho đến Tổng Bí Thư. Người Việt khi đọc những bài như thế sẽ không hiểu cụ thể viết về cái gì vì trả có gì cụ thể nhưng họ hiểu rất rõ các nhà lý luận của đảng viết rằng ta tốt, địch xấu, theo đúng công thức trên kia. Với đại đa số dân chúng bình thường, thì cái đám mây mù mịt chữ nghĩa tuyên giáo đó làm cho khả năng ngôn ngữ và suy nghĩ bằng ngôn ngữ của họ biến mất, họ chỉ còn sống bằng bản năng. Các bạn sẽ thấy chỉ có hai loại phát biểu của người Việt Nam hiện nay nhất là thế hệ trẻ chiếm phần lớn dân số, hoặc là họ ghép các từ ngữ tuyên giáo lại với nhau, hoặc là họ không diễn đạt được suy nghĩ của họ nếu như họ cần suy nghĩ. Trở lại với chuyện ông Trọng, sau nhiều năm theo dõi ông, nhận thấy có hai lần ông có suy nghĩ thật khi phát biểu, đó là lần ông nói. Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng và bậc nhớ, tuy sau cương lĩnh của đảng, Lần thứ nhì là ông nói đến cuối thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Nhiều người ác mồm đặt hỗn danh cho ông là lú, nhưng tôi nghĩ ông rất quyền biến và mưu lược, không thì làm sao tồn tại ở đỉnh cao quyền lực như thế trong 10 năm trời qua. Còn cái chuyện diễn ngôn thì các ông cộng sản khác cũng giống như ông, chứ đâu có khác gì. Tác giả Jack Hama, Nguyễn đưa ra bình luận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin